quay này cho má con ở bên đó má con thấy không chú quay sang đến youtube luôn má con coi trực tiếp luôn á lúc nào má con thấy là má con coi đầu bên đây này đúng cái đầu nó mới được cắm ngược lại nó không được vậy là sáng ờ, lên đồi cũng tưởng là nhà thờ Fatima không có ai không đã đi nội mới đi chiều nhà sao là cứ nghe nói bảo nhà thờ đóng cửa với gì gì rồi có biết không, đâu nhà thờ vẫn mở và rồi cũng không nếu mà nay có đi Fatima cũng đi được vì sức khỏe nó không không khỏe thế vừa xong rồi phục cũng trở nội đi lên nhà thờ à, mặt côi nhà thờ có mở cửa thì cũng mở nhà thờ đâu có mở cửa lên viếng nước mẹ với nhà thờ nhà thờ bên kia là vẫn mở cửa hai nhà hai nhà thờ lớn đều mở nhà thờ nào nhà thờ ngoài Fatima vậy hả nhà thờ lớn nhà thờ cũ cũng đều mở đội lại tưởng là là, là là chắc là lẽ là đi rồi tới cửa rồi bảo vệ nó đuổi về cũng đông mà không đông bằng mọi năm à, Xe nó bị kẹt xe à. Nó nói là má con ở bên đó mấy đứa đều bị dính Covid hết mà đều qua hết hả? Con nghe vậy thôi mà không biết là là có phải được không? Chú thấy uh, sợ đó Covid mà từ Không có đơn sơ vậy đâu con ơi Xúc à, nước mì, xúc nước muối á, xong rồi uống trà ống trà gừng thế uh, sáng nay mật ong sáng nay mẹ mà gọi điện thoại cho nói chuyện với phụng không nói chuyện với nội à, ờ, tuyết mấy mẹ con cũng cũng bị hết bên mỹ thấy đa số giờ bị hết ai à. bị nhiều là do cũng ờ, cái, cái sức đề kháng của từng người à. người nào yếu quá thì nó dập người nào mà à. khỏe à. thì nó vượt qua được ngoại luôn thế bà ngoại nói bảo có cái bà kia rồi cũng vậy là bà ấy bị bài chết và dạ. bằng tuổi má đấy mấy người mà sức đề kháng yếu là à. thua đó nhưng mà xứ sở đó con biết là sao nó ảnh hưởng tới cái phổi đó nó dạ. cứ tiến hành từ từ đó năm được khoảng ba bốn năm năm năm cái là nó nó đặt lại nó nằm ở trong đó đó con nó nằm ở trong đó mới là cái đáng ngại đó thì con virus nó đâu bao giờ nó chết đâu con nó nằm ở trong gan đó con nó lược ở trong gan đó mình không chết nó cứ nằm ở trong đó rồi tới ngày nào đó là nó cứ cô đặt mình ngoài ra để con đó cho nó nó uống không Ủa hai vợ chồng con đi có một chiếc thôi hả? Dạ Lờ thôi đi mà chiếc vừa rồi đi hai chiếc Xe hơi bán rồi hả? tại xe hơi mình bán được cứ làm cái gì có lời bán có lời là bán có lời là bán hay người ta con cần tiền con làm cái khác không bán thì cái bán cái gì tôi thích làm cái gì có lời dạ. không có thời để đấy con từ lúc không, không có thời là chứ để lâu thì nó lỗ vậy ờ, hay, hay, khi mình cần không có bị cái nào lỗ hết dạ, cần việc này việc kia thì mình xoay sở nó nhanh dạ. mà tuyết thì sơ bảo con mua cái gì này thì bán thì lỗ <laughs> nó bán là mà giờ bán lỗ sao ở bên mỹ à, ông à? chung chứ không sao ông chung thì giờ xong rồi chắc ông kia ông lên rồi à, lên rồi nhưng mà sao bảo ông sạch xuống thì sao